Xin chào quý vị và các bạn đã đến với điện máy Cường Linh vâng, Như chúng ta đã biết thì à, thời đại à, hiện đại bây giờ thì à, công việc gì cũng có máy móc hỗ trợ Đấy, thì cũng như ngày xưa việc vặt một con gà con vịt mất công thời gian nhúng nước rồi ngồi vặt lông từng tí một đấy mất thời gian thì ngày nay thì cái cái chúng ta có máy hỗ trợ đấy là máy vặt lông gà thì nó vừa tiết kiệm được công sức nhân công vừa tiết kiệm thời gian đấy mà chúng ta đem là sản phẩm con gà nó đẹp đấy thì ờ, để máy cơ linh chúng tôi hôm nay đem đến cho các bạn máy vặt lông gà lông vịt đấy, lồng 60 đấy, máy thì nhìn ờ, rất chắc chắc chắn đấy. thì ờ, nó cũng như đa phần những máy vặt lông gà trên thị trường thôi nhưng mà có một điểm đó là bên chỗ điện máy cường linh chúng tôi ấy, thì chất lượng cái nấm cao su này các bạn nhìn chất lượng nấm cao su đấy để có một con gà con vịt đẹp sau khi nhổ lông vặt lông xong thì đảm bảo à, được à, đủ à, đẹp và không gáy gáy xương trượt ra gáy cánh thì bắt buộc những nấm cao su này đấy những nấm cao su này phải là những nấm cao su mềm dẻo độ bền cao đấy không cứng đấy để ờ, trong quá trình nó quay ấy, thì những con gà con vịt nó sẽ đập va đập vào những cái cao su này đấy thì lông của nó sẽ được lột ra đấy thì đòi hỏi nướng cao su này phải mềm dẻo chứ nếu mà nướng cao su này như những loại ờ, máy kém chất lượng khác thì nó sẽ là nướng cao su cứng đấy thì ờ, cái việc con gà con vịt trong quá trình nó quay ấy, thì nó đập vào va đập vào những cái nướng cao su này sẽ dẫn ra um, cày da gãy xương dập mỏ gãy cánh đấy kiểu thế nhưng mà bên tư anh chúng tôi thì riêng cái khoản uh, bên núng su này thì đảm bảo của khách là núng su tự nhiên bảo hành cho bọn khách 6 tháng nên là núng su đấy riêng núng su này các bạn yên tâm bên bên để máy cơ linh chúng tôi cung cấp cho bạn các bạn những loại núng su độ bền cao đây là núng su loại một đấy và vâng, mùa bên cạnh đó thì ờ, máy được ờ, thiết kế rất là chắc chắn để đảm bảo trong quá trình ờ, mình sử dụng không bị rung lắc hay là có nhảy các thứ Đấy, thì ở xung quanh máy là inox 304 còn ở chân máy thân máy là inox 201 Đây, ở dưới những chân máy sẽ được bỏ những uh, su như thế này đấy để à, nó tăng cái độ bám vào nền đấy thì các bạn để ý này những à, cái chỗ à, vết nối như này sẽ được trét một lớp keo đấy. rất kín đẹp để đảm bảo nước không bị rò rỉ đấy, và tăng tuổi thọ cho máy đấy và những góc cạnh này được mài mài trơn đấy để à, trong quá trình mình à, sử dụng à, lưới có va chạm hay gì cũng à, không xảy ra những trường hợp như rách à, chảy máu rách da chảy các thứ đấy thì đây là cái lồng 60 này thì một lần nó có thể vặt được à, 4 đến 5 con gà đấy, hoặc là hai ba con vịt một lúc các bạn để ý, những núm cao su được ờ, bố trí rất là đẹp này đều này dày này đấy và cái ờ, khoảng cách của cái núm cao su này đấy nó sát với cái hàng ờ, cao su ở dưới này để là vì sao để trong quá trình sử dụng ấy thì các chân con gà các thứ nó sẽ không bị lọt vào những khe này để dẫn ra gãy xương gãy chân đấy và phần nữa là cái mâm của nó này được làm rất chắc đấy rất chắc chắn cái trục đây là cái cái à, con ốc này để gắn vào cái trục của máy này rất là căn để đảm bảo trong quá trình máy sử dụng ấy nó không bị uh, liệng hay là thì uh, à, có tiếng kêu ồn to đây là cái uh, đầu ra phía lông này xả lông này đấy tôi sẽ quay tổng thể bên ngoài một lần nữa nhé đây, sau đây tôi sẽ cắm điện cho các bác là xem à, cái máy hoạt động như thế nào nhé đấy máy chạy khá là êm các bạn nhìn chú ý cái tâm này đấy cái tâm của nó thì đó chứng minh là cái máy này ờ, cái tâm trên rất là cân đấy tôi để tay vào đúng su này cách sử dụng của nó khá đơn giản thôi đối với uh, những người ờ, làm gà lâu năm ấy thì uh, tôi không nói nhưng mà có một số người uh, mới bắt đầu vào tiếp xúc với công việc làm gà ấy bằng máy ấy, thì chỉ cần đơn giản là làm cắt cái con gà con vịt rồi con gà thì nhúng với nhiệt độ nước sôi khoảng tầm 60 70 độ đấy rồi chúng ta bỏ vào máy thôi cắm điện chạy thì uh, máy sẽ lột uh, lông con gà sạch đến tầm uh, ờ, 95 đến 96 phần trăm đấy còn những con vịt thì tầm khoảng uh, 80 85 phần trăm vì các bạn cũng biết là những con vịt thì nó có những cái lông măng đấy thì uh, nói thẳng ra là cái lông măng đấy thì mình vặt bằng tay ấy, mình nhổ bằng tay còn có có sạch có gì là cái máy đúng không đấy máy thì nếu mà vặt con gà thì tầm 95 96 phần trăm nhưng giờ đối con vịt thì tầm 80 85 phần trăm thôi đấy thì à, bên chúng bên điện máy cơ linh chúng tôi có à, những dòng máy à, các loại lồng khác nhau như kích cỡ nhau như là 50 55 60 70 80 100 thì những loại lồng lớn ấy thì để uh, uh, vặt lông chó hay là lông dê hoặc là dùng những uh, chỗ uh, nhà cái uh, xưởng làm gà các thứ loại lớn cỡ lớn còn như mình để uh, mua về uh, làm ở chợ vặt thuê các thứ thì uh, dùng những lồng 60 như thế này là nó hợp lý và một lần 4 đến 5 con gà đấy thì uh, quý vị có nhu cầu muốn mua máy vặt lông gà lông vịt các kích thước lồng 55 đến 100 thì uh, vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh qua số điện thoại 0339 039 968 hoặc website điện máy cường linh.com Cảm ơn quý vị các bạn đã xem video nhớ like và đăng ký kênh để ờ, đón xem những video tiếp theo Cảm ơn quý vị và các bạn